Xin chào toàn thể anh em Thì hôm nay anh Dũng lại giới thiệu với anh em một công nghệ đột phá về bộ môn sóc đĩa bịp anh em nhá Đó là cái bệ số anh em này Cái bệ số này là hàng cao cấp nhất, chuẩn xác nhất để đặc biệt là cho anh em đánh sới lớn này anh em này Thì cái hàng này anh em ngụy trang vào đâu, sử dụng ra làm sao Anh em này, cái hàng này anh em chôn xuống trực tiếp dưới nền gạch bê tông nền nhà anh em anh em nhá hoặc anh em chôn trong rừng trong rẫy để anh em đánh sới để anh em thiết kế ra sòng sới của anh em thì anh em sẽ chơi cái hàng này thì cái hàng này là cái phiên bản nâng cấp và cao cấp nhất thì ngày xưa anh em đánh những cái bệ trôn vòng đánh nó rất là yếu chỉnh cao thấp có khả năng bắt tín hiệu không chuẩn và quân thì có tang cái hàng đột phá nhất của nó gì thứ nhất là bắt được cao hơn thứ hai là khỏe hơn và cái ưu việt lớn nhất đó là quân không tang anh em này quân không tang là quân gì thầy thợ bóc ra không một tang tích gì thử làm châm không hút anh em nhá thì khi anh em đi đánh bạc mà đánh cái hàng có tang anh em đi chơi lại đôi khi ăn được tiền lại va chạm đặc biệt là mình làm sới lớn anh em này thì các quân vị nhà tôi đều làm được hết từ các quân vị villa thăng long chắn đóm bài thuốc thì anh em chơi quân vị gì alo trực tiếp cho anh dũng anh em nha 0984 80 tứ thì nhà tôi sẽ làm theo đúng cây vị của anh em yêu cầu anh em này và đóng mới cho anh em 100 phần trăm ấy thử hàng trực tiếp em qua bến xe em đình hoặc bến xe miền đông hoặc tôi sẽ gửi xe khách xe đò để hoặc là đường bưu điện hoặc là gửi xe khách cho anh em để anh em nhận hàng thanh toán anh em này thì trong khổ làm clip thì thời gian nó cho phép thì tôi sẽ cắt sẵn các vị ra cái hàng này nói không với bát đĩa quân cán là xanh chín 100% thì em đi cho tôi nha trên thị trường bây rất nhiều các clip cắt ghép chỉnh sửa là luồn là đi đánh chơi không phải bát không phải đĩa không phải quân và dung tín hiệu 12 là đó là cái sản phẩm em không thể chơi được anh em nhá thì cái gì đi chơi thì anh em phải luồn được một trong ba cái đồ này một đó là quân vị hai đó là cái bát ba đó là cái đĩa thì đây anh em đi chơi luồn quân này anh em chiến thắng tuyệt đối rồi thì cái bệ số super số này là hàng cao cấp nhất anh em nhìn rất là chắc chắn anh em nhá nên anh em hoàn toàn yên tâm đấy thì anh em đi chơi khẳng định ăn ăn tiền rồi thế tôi hướng dẫn cách sử dụng này với công thức bảng vị là dung dung một là anh em đánh lẻ dung hai là anh em đánh mặt tứ tử anh em nhá và không dung đó là cái mặt sấp đôi anh em này nó y chang như cái hàng bệ trôn ngày xưa cái hàng rất là cao cấp đánh trực tiếp về số anh em này thì cái ưu điểm của nó nhà tôi dây điện nhà tôi sẽ lối cho anh em khoảng 3 40 mét anh em có thể chạy quanh nhà và anh em sạc điện trực tiếp hoặc là anh em có thể đó là quấn quanh rừng hay đi quanh đồi để tùy anh em anh em này thì nó có cái đây cái cục trực tiếp này cục điều khiển này là anh em thể chỉnh cái độ cao thấp anh em nhá nó ưu việt rất là lớn thì cái mẹ super số này ngày xưa anh em đánh phải căn cái khoảng cách ví dụ như là 20 phân hay 30 phân là anh em phải chôn xong anh em phải căn khoảng cách nhưng đây khi anh em chôn xuống khoảng 20 phân anh em vẫn có thể chỉnh cho cái độ cao thấp để quân vị nó bắt về cái tín hiệu chuẩn anh em nhá đấy để anh em phải hiểu như thế và đây trực tiếp nó sẽ về cái màn hình này nó sẽ có một cái điều nó để anh em chỉnh rung mạnh rung nhẹ đấy rất là ưu việt để khi rung mạnh rung nhẹ thì nó rung trực tiếp về cái điện thoại cùi bắp 1280 này là anh em thể chỉnh được cái nhịp rung anh em nhá đây anh em chỉnh rung trực tiếp đấy như bây tôi hướng dẫn cách sử dụng thì cái hàng nhà tôi bán ra thị trường có phiếu bảo hành đổi mới cho tất cả các sản phẩm tôi tung ra thị trường với bảo hành đổi mới một tháng và bảo hành phí một năm anh em alo trực tiếp cho anh Dũng 098480 tứ quý 9 anh em này đấy thì bây giờ tôi sẽ đi vào việc luôn anh em nhá quân vị tôi cắt sẵn rồi tôi đi trực tiếp luôn này bây giờ tôi sẽ khởi động lên này anh em này đây là có nút khởi động ở bên rẻ này tôi bật lên này anh em này để cho mẹ super số đây là mẹ super số anh em nhá đánh sóc đĩa bịp là hàng mới nhất đấy, hàng này sóc sóc sủ lớn anh em này đây là có công tắc anh em gạt lên này gạt lên là khởi động này anh em nhá Đấy, sau khi em gạt lên là anh có thể điều chỉnh độ cao thấp bây giờ tôi sẽ chỉnh cho anh em một cái mức độ chuẩn anh em nhé chỉnh mức độ chuẩn để tôi thử đấy lấy cho anh bát ra đây đấy mức độ chuẩn này rồi chỉnh chuẩn này rồi bây giờ tôi làm clip tôi sẽ để trực tiếp ra cái bát tôi đây để anh em chỉnh cho anh em đánh anh em nhá anh em đánh làm sao để tôi chỉnh hợp lý đây. rồi nhịp rung tôi sẽ chỉnh to lên một chút để anh em cho tôi làm clip thì anh em cùng cảm nhận với tôi anh em nhá rồi và đây là cái màn hình zoom trực tiếp về cái bệ số điện thoại tám này tôi sẽ khởi động cho anh em này tôi bấm nút đỏ để khởi động anh em nhá rồi Đấy, tôi sẽ đặt trực tiếp cái điện thoại này ra một cái bát nữa anh em nhá để anh em cùng cảm nhận nhìn chung với tôi anh em này tôi sẽ để trực tiếp vào bát đây rồi tôi đánh luôn này anh em này đây tôi hướng dẫn cách sử dụng anh em này lẻ của nó là sẽ rung một nhịp anh em này tôi đặt vào này rất là rõ ra rung vào rung anh em nhá ra rung một nhịp này rất chuẩn sấp đôi không bao giờ rung đặt vào luôn cái hàng này đọc bệ không có vấn đề gì anh em nhá không rung và không rung ra không rung rất chuẩn xác tôi để thứ tử đen cái hàng này anh em đánh sới lớn cực kỳ hiệu quả rồi cái ưu việt lớn của nó đó là quân vị không tăng 100% ra vẫn sẽ báo rung lại cho anh em rất chuẩn xác thì bây giờ tôi sẽ đi và triển khai luôn anh em nhá xong luôn anh em đôi ba tiếng bạc này luôn đúng bộ vị không tang tôi đặt vào này một dung mở bát anh em này một dung đánh lẻ rất chuẩn xác anh em nhé ra dung rất chuẩn xác anh em này tiếp này vào này tôi sóc cho khoảng chục tiếng bạc liên tục anh em nhé hai dung tôi đánh vào mặt tứ tử này một tỷ tứ tử này này chồng vào nhau rất chuẩn chỉ này ra vẫn dung này rất chuẩn xác anh em này đây tứ tử đen này tiếp tục anh em này hàng này đi đánh thì các anh em thì khẳng định anh em ăn được tiền rồi vào này một này rất là chuẩn anh em này ba trắng anh em này rất chính xác này ra vẫn báo dung lại này tức là con nít tôi để lên cái bát anh em thể chôn cự ly khoảng cách cao hơn nữa nữa đã tùy anh em anh em nhá đấy anh em đánh được khoảng 50 phân anh em này đó, anh em chôn được khoảng độ sâu khoảng nửa mét anh em nhá thoải mái luôn này này không dung đánh sấp đôi anh em đánh thẳng vào sấp đôi rất chuẩn xác ra vẫn không bao giờ dùng rất ok tiếp này anh em alo trực tiếp cho anh Dũng anh em nhá 0984 80 9999 tiếp tục vào mặt sấp đôi rất chuẩn xác chồng quân dính vị để báo hết anh em nhé đấy ra không bảo dùng đã là cái hàng hàng bẹo là bệ super số là chuyên đánh sóc đĩa bịp hàng mới nhất của công nghệ đột phá năm nay cho những em đánh sới lớn mà thiết kế ở nhà chôn trực tiếp vào trong nhà tiếp tục sấp đôi rất ok đấy, kỷ niệm em một hai tay nữa anh em nhé em alo trực tiếp 0984 80 từ quý 9 để tư vấn một cái hàng chuẩn chỉ nhất đẳng cấp nhất lẻ dung một anh em nhé rất rõ ràng anh em này anh em này kể cả động bệ không mở rung nhá anh em này đây đã ra rung này với tôi động bệ này Đấy, động bệ chun không mở rung nên anh em hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng nó không như ngày xưa anh em động bệ của rung loại mới yên tâm luôn anh em nhá anh em này tiếp tục anh em một hai tay nữa này đặt xuống này không rung sấp đôi anh em này thì bây giờ tôi sẽ đúc trực tiếp điện thoại máy không vào trong người này anh em nhá để anh em tôi coi như tôi đánh trực tiếp luôn anh em này đánh em đôi ba tiếng bạc anh em nhé trong người tôi cảm nhận rung một nhịp lẻ anh em này rất chuẩn xác ba trắng anh em nhé tiếp cho anh em hai tiếng nữa tiếng cuối này anh em này anh em này tiếp tục câu lẻ này rất chuẩn xác em này thì bây giờ tôi sẽ chỉnh cho nó rung cho cho nó cao lên một chút nữa anh em này đây tôi chuyển chuyển chuyển trứng anh em này tôi tôi để trực tiếp cái bát này ra ngoài đây tôi để trực tiếp ra cho anh em tôi để cao một tí anh em nhá để xem độ cao nó đánh nó chuẩn không anh em này đây, tôi để trực tiếp này lẻ này vẫn dùng một rất chuẩn anh em này ra này khoảng 40 phân anh em nhá rất chuẩn sấp đôi này không dùng ok không dùng ok anh em thấy không hàng rất đẳng cấp rất chuẩn chỉ Đấy, cái bệ super số là cái hàng anh em ạ phiên bản đột phá cho anh em đi chơi thầy thọ anh em nhìn thấy hàng này hàng khủng hàng toán luôn anh em lên trực tiếp bến xe em đây hoặc bến xe miền đông sài gòn gần đâu qua đó lên thẳng trực tiếp hoặc tôi gửi xe khách xe ca đường bưu điện nhà tôi bán tất cả đồ vào bịp máy bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game dạy bài tay không anh em nhá em chôn trực tiếp vào trong nhà nền nhà dưới đất hoặc là em chôn trong rừng trong núi hoặc là anh em lên thử anh em có tôi gửi xe khách xe ca cho anh em anh em nhá anh em alo tôi 0984 80 sẽ được bảo hành một năm cho anh em thì cảm ơn anh em theo dõi clip của tôi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 ở trong cái phần mềm nó được cải tiến rất là nhiều giúp là báo nhanh này báo xa này và chuẩn xác 100 trăm luôn đấy thì bên cạnh máy bài CVK 900 nhà tôi còn phân phối thêm dòng cái máy bài CVK 700 đấy chơi được tất cả các môn bài ở Việt Nam anh em nhìn cho tôi này, tất cả những cái dòng máy bài đều chơi được tất cả các môn bài ở Việt Nam đấy, như ba cây này liêng sâm phẩm chắn ở miền Bắc trong miền Nam mới chơi được bài cào binh sập sám binh Ấn Độ gầu hầm nấm ná của bình thì đây là cái số đại lý bên tôi này 0984 80 49 anh em nhu cầu liên hệ qua số điện thoại hoặc là zalo trên tôi trên đấy tôi cũng đăng rất nhiều cái hình ảnh máy đánh bài thì bên cạnh máy đánh bài cvk 700 còn uh, những chiếc máy đánh bài iphone x đấy là cvk 360 được ngụy trang trên một chiếc máy bài à, trên uh, chiếc điện thoại iphone x anh em nào dùng iphone x là sử dụng luôn này ngụy trang rất ok và một chiếc iphone 8 thì tất cả những cái điện thoại này anh em sử dụng nghe gọi nhắn tin zalo facebook là bình thường anh em nhé thì bên cạnh cái máy bài iphone 8 ấy như cho tôi vừa giới thiệu thêm một cái dòng máy bài khá nổi tiếng đó là máy bài cvk 600 đấy, vẫn còn nguyên tem luôn chơi anh em chơi là bài uh, bình sập sám những cái dòng máy bài uh, ok luôn 100 trăm này đó cvk uh, 600 này và bên cạnh dòng máy bài cao cấp giúp anh em chơi những cái trò anh em nào có điều kiện kinh tế tốt thì anh em mà sử dụng dòng đánh bài CVK là cao cấp và anh em mà dùng à, đánh sòng suối nhỏ thì anh em có thể mua cho mình cái dòng đánh bài Samsung Đấy, rất là đơn giản Đấy, giá rẻ chỉ vài triệu thôi anh em có thể à, ngụy trang à, tạo cho mình một à, một cái bánh bài rồi anh em nhé đấy đây là một chiếc à, điện thoại Samsung bánh bài giá rẻ ở đây bây giờ thì tôi sẽ đi vào đánh chi tiết luôn cho anh em một cái dòng máy bài nữa, rất là cao cấp đó là dòng máy bài CVK 680 được ngụy trang trên nền một chiếc à, iPhone 8 anh em nhé. đây cái này thì à, nghe gọi này nhắn tin này Zalo Facebook bình thường này cái giao diện của nó này giống 100 phần trăm của anh em bầu luôn anh em nhé. đấy cái bên trong được uh, ngụy trang này cái mật khẩu của anh uh, phải chủ thì mới đăng nhập vào còn người ngoài không đăng nhập vào đấy thì cái máy đánh bài thì bao gồm những cái gì để mà chơi được thì tôi sẽ giới thiệu luôn đầu tiên là anh em phải có máy đánh bài tiếp theo đó là cái tai nghe siêu nhỏ kiểu hạt đỗ đâu để anh em ờ, nó báo về tai của anh em đấy là cái tai nghe siêu nhỏ tôi sẽ cho gần anh em này rất là nhỏ này tai nghe mini siêu nhỏ này đấy và anh em cần những bộ bài những bộ bài mã vạch đã qua xử lý ở bên nhà tôi xử lý rồi nha đấy, những bộ bài mã vạch thì bài nhà tôi có rất nhiều mẫu bài mã vạch nhá cái bài xanh 2k như này này đấy bài rồng đỏ này rồng vàng này bài đô la bài kim cương đủ cả cho anh em chơi đấy thì để không làm mất thời gian của anh em tôi sẽ đi vào chi tiết tôi đánh thử cho anh em một vài cái ván bài đầu tiên là tôi sẽ đánh môn liêng sau đó là tôi sẽ chuyển sang môn bài cào ở miền Nam và môn bài binh sáu lá nha anh em nhé đây tôi sẽ đánh ờ, cho anh em là môn liêng trước này tôi sẽ để chế độ là báo là hai nhà lớn nhất Rồi, báo hai nhà lớn nhất anh em nhé cái này thì đặt ra là báo rồi muốn liêng máy báo ba bốn cái máy này thì anh em có thể đặt chế độ là báo tất cả các nhà luôn cứ báo là từ thấp cao trong vòng bốn nhà luôn bây giờ tôi để chỉ để hai nhà thôi ba bốn thì anh em cứ chơi đây một hai ba này ba là được tám ờ, tám điểm này bốn này bốn đã được 5 điểm này thì những cái nhà còn lại là không không thể không không thể qua được máy báo là chuẩn 100 phần trăm luôn đấy thì đây là môn liêng một cái bộ môn là cực phổ biến ở Việt Nam thì tiếp theo tôi sẽ chuyển sang cho đánh cho anh em là cái môn khác nữa đó là cái môn ờ, à, môn ờ, môn môn bài cào thì trước khi chuyển sang môn bài cào thì tôi giới thiệu với anh em này anh em nào mà không để cái máy này trước mặt thì anh em có thể mua ngụy trang cho mình những cái đồng hồ cái mã vạch này hay là những cái ờ, móc chìa khóa xe máy cái mã vạch như này hay là điện thoại Nokia này đây tôi sẽ chơi cho em xem này điện thoại Nokia cái mã vạch này anh em chơi anh em để cái này vào trong người và anh em để điện thoại ra trước mặt như này hoặc là cái ví cái mã vạch như này bóp cái mã vạch như này đấy vòng tay phong thủy cái mã vạch đấy anh em chơi cái này cái, cái bộ sản phẩm ngụy trang đây bây chúng ta sẽ đi vào cái bộ môn tiếp theo cho nói với anh em là nó là môn nào? bài cào một cái bộ môn cực phổ biến ở miền Nam bài cào tôi sẽ để cho hai nhà lớn nhất đi đó để hai nhà lớn nhất anh em nha. tôi sẽ để à, bốn người chơi thôi trong quá trình chơi anh em tăng giảm xuống người chơi ở đây anh em có nhu cầu mua hàng anh em alo cho tôi này số điện thoại này đấy tránh uh, mua không đúng uh, shop nhá đấy. cái ưu điểm của nó này anh em để bài ngang dọc không quan trọng cao thấp cũng không quan trọng luôn anh em để mà cao như là vẫn đánh đá bình thường này đó anh nhìn đây tôi chia cho anh em xem này ba hai một này số nhà chơi là bốn này em nhìn này hai một này số nhà hai này rồi hai này sáu này một là bốn này đấy đây muốn bài cào anh em nhé đây anh em nhìn này những nhà còn này thì không qua được số nhà nhà hai và nhà một này đấy trong quá trình chơi anh em phải tăng người chơi này tăng lên bao nhiêu người được đấy không quan trọng tám người được 10 người được hết bài thôi nhá anh em nha đặt là báo đặt là báo đấy đó một bốn này tôi để năm người năm nhà chơi này một bốn này đấy đây máy báo một bốn này nhà số 1 này 6 nhưng mà cao nhất đấy nhà số 2 này không có gì này nhà số 3 này đấy không có gì này đấy nhà số 4 này nhà số 4 này đấy. đây nhà số 5 này đấy rất là chuẩn xác luôn Rồi ờ, tôi sẽ chuyển lên là bảy người chơi chẳng hạn sáu năm sáu bảy đấy thôi chuyển về sáu chia cho nhanh nhá Đấy, bao nhiêu người thì không quan trọng nhưng mà chưa nhiều là thời gian video lại dài mất sáu nhà chơi này 42 tôi nhắc lên hai nhà luôn nhé một hai ba bốn này nhà số 4 này là, là 9 này Đấy, anh em nhìn này nhà số 2 này một hai sáu này thì những nhà còn lại là chắc chắn là không qua được rồi hai cái nhà rồi đấy máy báo là không thể có trận sai 100 trăm là đúng 100 trăm luôn anh em nhìn thấy không đấy Thế bây giờ tôi sẽ chuyển sang một cái môn khác nữa để chứng minh là cái máy này đánh được tất cả các môn bài Việt Nam nó sẽ chuyển sang cho anh em một môn bài khác đó là môn bài binh sáu lá tôi sẽ để bốn người chơi và báo một đà lớn nước anh em nhé môn bài binh sáu lá Rồi, đặt rồi máy báo một anh em nhé đấy đủ nhanh rồi không phải chuyện sai rồi báo siêu nhanh siêu được sai luôn đặt đặt là báo luôn này đây em nhìn này máy báo số 1 này đấy em nhìn thấy chưa